chiều nao tiếng nhau đi khi bóng ngã xế tàn hoàn hôn đến đâu đây màu tím dần trong hồn ta đường trôi cho giây phút chia ly này kéo dài trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi sẽ lang trong tim khuất xa rồi biết đâu tìm mưa thu bay bay sắc xe lòng ướt vai mềm hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống tâm tư cô đơn chất con tàu nỡ sao đành đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình đường bao nhịp nối tình trăm chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa có hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương dắt lên muôn vàn oán hờn nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoa sen lăng êm êm lúc ga chiều sắp lên đèn mưa thu bay bay vẫn ngang trời ướt vai đêm hoàn hôn dần xuống người trai vì nước đi xây tình quê hương tâm tư băn khoăn hướng theo người đến xa vời mong cho mai sau khúc thanh bình hát vàn lời tình, tình ta lại nối nam nhi khi đã gửi xa trường thì xin phút chia ly này hãy quên đi sầu thương đến mai đây mùa thương nở hoa trên ngàn phương là khi đôi tim sẽ vui chung nhịp nỗi niềm ánh trăng chan hòa chiếu riêng cho mình và ta nếu mai đây về cũng trên chuyến